cơ quê cô ăn tăng cái dạ, vâng cô kê ta ngư come cái yeah vâng à không ăn nè cao mà cao nào không ăn